kế hoạch ghi danh của trường công lập Seattle xin gửi lời chào đến quý vị. Trường cấp 2 Mercer International hiện quá tải. Chúng tôi muốn thảo luận về quy trình để xây dựng một giải pháp và muốn nghe ý kiến của quý vị. Xin vui lòng cung cấp ý kiến của quý vị bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến ở cuối bài thuyết trình. Sự nhận xét và ý kiến của quý vị sẽ giúp xây dựng các giải pháp khả thi. Để biết thêm thông tin và cập nhật mới nhất – xin hãy truy cập trang web của chúng tôi. Trường cấp 2 Mercer International hiện quá đông, nhiều sinh viên học hơn so với trường đã được thiết kế số chứa. Khi điều này xảy ra, đây là một số thách thức dẫn đến không có đủ phòng học hoặc phòng vệ sinh, hành lang trở nên đông đảo, phòng ăn và phòng thể thao quá nhỏ. Trường Mercer đã quá tải trong mấy năm nay và đây là một số phương pháp mà nhà học tránh đã giải quyết vấn đề cho đến nay các cử tri Seattle đã chấp thuận một khoản thu để phá bỏ ngôi trường hiện có và xây ngôi trường lớn hơn. Không gian hiện có trong trường đã được thay đổi, các phòng có thể được thiết kế ban đầu để lưu trữ đồ, hiện nay đã trở thành văn phòng hoặc phòng họp. Các phòng học di chuyển được thêm vào, hiện có 24 phòng học di chuyển, nhiều hơn bất kỳ trường học nào khác trong nha học chánh. Hội đồng Giáo dục Seattle tạm ngưng ghi danh học sinh mới cho năm học 2020-2021. Những học sinh mà chuyển đến khu vực Mercer sẽ không được xếp vào trường này. Tình trạng quá tải ở trường Mercer sẽ không được giải quyết chỉ bằng cách thay thế ngôi trường. Ngôi trường mới sẽ có nhiều không gian hơn. Tuy nhiên, trường Mercer đã có nhiều học sinh hơn mức phù hợp và sẽ không hoàn thành cho đến mùa thu của năm 2025. Trong quá trình xây dựng, sinh viên Mercer sẽ chuyển đến một địa điểm tạm thời. Cả địa điểm tạm thời và ngôi trường mới sẽ có chỗ cho 1.000 học sinh. Đây là số chứa tiêu chuẩn của nha học tránh cho các trường cấp 2 mới. Khi một trường học quá tải, chúng tôi xem xét số ghi danh của các trường gần để xem liệu số học sinh có quá tải không. Cả hai trường cấp 2 gần trường Mercer là Akikarosi và Washington đều còn chỗ để chứa thêm học sinh. Mỗi trường tiểu học trong khu vực có một trường cấp 2 để chuyển tiếp. Hiện tại, các học sinh trong khu vực tại 6 trường tiểu học được chuyển lên trường cấp 2 Mercer International. Các trường tiểu học đó là Beacon Hill, Dearborn Park, Hawthorne, Kimball, Mabel và Rising Star. Hiện tại, các học sinh trong khu vực tại 6 trường tiểu học được chuyển lên trường cấp 2 Akikarosi. Các trường tiểu học đó là Dunlap, Emerson, Graham Hill, Martin Luther King, Rainier View và Winlook. Và hiện tại các học sinh trong khu vực tại 3 trường tiểu học được chuyển lên trường cấp 2 Washington. Các trường tiểu học đó là Bailey Gazzard, John Muir và Thurgood Marshall. Đây là lịch trình hiện tại để đưa ra quyết định về trường cấp 2 Mercer International. Lịch trình này có thể được điều chỉnh. Nếu có sự thay đổi về trường Mercer vào năm tới, Hội đồng giáo dục sẽ quyết định trước khi thời hạn đăng ký toàn bộ vào tháng 2. Trang web của chúng tôi sẽ có thông tin gần đây nhất. Ngay bây giờ, nhân viên của nhà học Tránh mong muốn thu thập ý kiến và sự nhận xét của quý vị. Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến đóng góp của quý vị, xem xét thông tin về ghi danh và về sức chứa. Sau đó, chúng tôi sẽ xây dựng các giải pháp khả thi. Chúng tôi sẽ trở lại cộng đồng vào cuối mùa thu này để chia sẻ các giải pháp đó và yêu cầu phản hồi của quý vị. Bây giờ chúng ta đã thảo luận về vấn đề quá tải của trường cấp 2 Mercer International. Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ quý vị. Quý vị nghĩ chúng ta có thể giải quyết vấn đề này như thế nào? Xin vui lòng dùng biểu mẫu trực tuyến.